Nhà mình thì ờ, một căn nhà mặt tiền vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán. Đây là một ờ, vị trí cực kỳ là tuyệt đẹp để ờ, gia đình chúng ta vừa ở hoặc là cho thuê, mở văn phòng công ty và kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha quý vị. Căn nhà mình thì một vị trí tuyến đường thông và đường này là một con đường rộng lên đến khoảng 8 đến 10 mét và xe hơi cũng là xe tải và mặt tiền đường thì con đường rất là rộng và đường lớn rồi Đấy và với ngay sát bếm lại khu vực uh, siêu thị uh, uh, Lotte và cũng như là ngay uh, gần với lại siêu thị Emart và gần với lại công viên đường hoa chợ Đông Tây, chợ đêm và ngay sát bên của căn nhà chúng ta thì có trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị nha quý vị. Đây là một căn nhà mặt tiền xây dựng thiết kế theo cách mới hiện đại và xây dựng uh, với một trệt, một lửng và bốn lầu và với thang máy và đường sau của căn nhà chúng ta thì nửa hậu là lên đến 8 mét và nhà mình thì à, ngang 4m2 và độ sâu là 18 và đường sau là nửa hậu 8 Đấy và có thang máy là 650 kg. Đấy với uh, thiết kế toàn bộ nội thất bên trong là đều gỗ đỏ nha quý vị. Và nhà mình là mẫu hiện đại và rất đẹp nha quý vị. Đây với nhà mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Đây là bên ngoài khu vực vị trí con đường này. Con đường này thì uh, mới cũng như là đầu xuân năm mới thì uh, cũng uh, đang ít uh, người dân qua lại. Đấy. Và con đường thì à, cũng à, sạch sẽ thoáng mát và khu vực à, vị trí đây thì gia đình mình chúng ta kinh doanh đang ngành nghề như quý vị. Đấy với con đường thì khá là lớn rồi. Và bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái chậu cây, chậu hoa này. Đấy với trần thì được gia chủ là ốc gỗ rồi nha quý vị. Và toàn bộ bên trong toàn là gỗ cao cấp, gỗ đỏ nha. Và với căn nhà là được nửa hậu là lên đến 8 mét và xây dựng là một trệt một lửng 4 lầu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 Khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ à, tham quan đến cái phòng vệ sinh cũng như là không gian phòng à, cuối của căn nhà mình cũng như là có thang máy này và có à, khu vực à, tiểu cảnh đây khu vực đường sau đây à, của căn nhà mình này khá là đẹp luôn nha quý vị có vệ sinh thang máy đường sau và ở đường sau đây thì à, gia chủ sẽ thiết kế khu vực à, ăn nhậu ăn uống khu vực đường sau Đấy, phòng hát học ở bên dưới và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lửng 4 lầu có lên đến um, à, uh, 6 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh có phòng thồng giặt và sân thượng trước sau luôn nha quý vị đây với à, thiết kế rất đẹp nha quý vị ơi một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời và khu vực uh, gara ô tô thì uh, để xe hơi rất là rộng và thoải mái luôn nha quý anh chị và bếp thì uh, bên trên sẽ được uh, gia chủ thiết kế với không gian phòng bếp của căn nhà mình rồi nha quý anh chị đây và di chuyển ờ, khu vực ờ, thang bộ lên bên trên này thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng bếp khu vực nấu nướng ở trên tầng lửng của căn nhà mình đây. Thì toàn bộ thiết kế là gỗ đỏ như quý vị và nội thất rất là cao cấp và chắc chắn này. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 20 tỷ thôi và còn thương lượng nha. Một mẫu nhà rất là đẹp và giá bán của căn nhà chỉ có 20 tỷ đồng. Đấy 20 tỷ và còn thương lượng như quý vị. Nhà mình lần nữa hậu là lên đến 8 mét nha Ngang 4 mét 2 và độ dài là lên đến 18 mét Và nhà mặt tiền vừa kinh doanh vừa buôn bán Đây là khu vực uh, trên uh, tầng lửng khu vực phòng bếp như quý vị Thì căn nhà này là đang trong quá trình hoàn thiện nên là sẽ vào một số nội thất cũng như là giường tủ và bà chăn ga gối đệm cũng như là full nội thất để đủ gia đình mình thì ở căn nhà này em sẽ quay trước nha căn nhà này em quay trước nha quý vị đấy Căn nhà này em quay trước nên là là là, là còn chưa vào một số nội thất nữa. Đấy, quay trước nên là chưa vào nha quý vị. chị. Thì ờ, những ai xem và quan tâm đến căn nhà này và muốn mua thì ờ, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại ở bên góc trái màn hình nha quý vị. Và bên trong thì ờ, toàn gỗ tốt không thôi. Gỗ này là gỗ đỏ nha. Với tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rất là chắc chắn và kiên cố. Đây Gỗ đỏ và thiết kế rất đẹp nha quý vị Nhà mặt tiền vừa kinh doanh vừa buôn bán này Cho thuê Đều uh, có thu nhập ổn định luôn nha quý vị Nhà mình thì ờ, được cái là dài Và đây là có phòng uh, tắm này Cửa thì cũng được gia chủ làm gỗ đỏ nha Và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương và tay vịn bằng ờ, gỗ cam xe à, gỗ ờ, đỏ luôn và lan can thì được làm bằng kính cường lực như quý vị bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng ngủ này đây với nhà mình là hướng uh, bắc phù hợp cho những ai thực mệnh theo ông thủy là đông tứ trạch nha quý vị có lên đến uh, 6 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh tặng phô nội thất đầy đủ hết nha Đây là một nhà căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán. Thiết kế rất là đẹp luôn và tuyệt vời như quý vị. Vâng, di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ tiếp theo của căn nhà, phòng ngủ à, số 5 và số 6. À, hiện tại thì à, thang máy chưa hoạt động nên là chưa đi được thang máy, em sẽ bộ nha quý vị. Đây với bên trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ ờ, tặng nội thất luôn nhưng mà đang ờ, trong quá trình là hoàn thiện cho căn nhà nên là đang vào một số nội thất. Đây có phòng sông hơi luôn này. Đây, phòng sông hơi và có phòng tắm đứng luôn nha quý vị. đây Khu vực đằng trước thì chúng ta sẽ có phòng uh, uh, ngủ hoặc là phòng uh, thờ, phòng làm việc, phòng uh, karaoke, phòng tập gym, đầy đủ hết nha quý vị. Và trên nữa thì chúng ta sẽ có cái um, phòng uh, thờ và sân thượng trước sau nha. Đây, lên trên thì chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Một căn nhà chỉ trong phân khúc khoảng uh, uh, trên dưới 20 tỷ đồng là gia đình có thể sở hữu ngay được một căn nhà đẹp rồi. Mặt tiền đường và kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Trên này thì chúng ta sẽ có cái um, sân thượng bên trên của căn nhà. Đấy, với uh, sân thượng thì khá là rộng và rất là dài luôn nha quý vị.